Hello xin chào các bạn Chào các bạn quay trở lại với kênh H5 TV2 và cũng là kênh Phạm Hùng Vlog Kênh của mình chuyên về là phong thủy tử vi trong đời Đây là những vật phẩm phong thủy mình giới thiệu trong các clip ừ, Vật phẩm chấn chặt lại ngôi nhà ngôi nhà và gia tăng thêm sự may mắn Rồi vật phẩm à, Phật bản mệnh Phật bản mệnh cho từng tuổi Đấy, Đây là vòng phong thủy cho từng cung mệnh nhé và màu sắc phong thủy thì à, các bạn thấy cái clip của mình à, hay ý nghĩa các bạn cho mình một like và chia sẻ đăng ký kênh giúp mình nhé thì hôm nay quay trở về vấn đề mình sẽ chia sẻ cho các bạn về vấn đề đó là tuổi quý mão quý mão sinh năm 1963 1963 quý mão nam nam mạng nhé về phong thủy hướng nhà phong thủy hướng nhà xây và phật bản mật và màu sắc phong thủy rồi à, chấn chặt lại ngôi nhà khi chúng ta xây nhà vào cái hướng xấu nhé thì à, 1963 quý mão là la mạng các bạn nhé là la mạng nhé thì là quẻ mệnh là mệnh mệnh khảm quẻ mệnh là cung khảm khảm thủy nhé Đấy, còn về vấn đề mà phong thủy thì là quẻ mệnh thì nó sẽ khác với à, với cái cung chọn đời nó khác cái cung trọn đời của quý mão này đó là cung đoài nhé nhưng mà cái quẻ mệnh mà để thông về hướng về phong thủy về xây nhà đó là cung khảm nhé thì ở đây nó là cung khảm thì đó là hướng chánh bắc này cung khảm này đấy khảm nhá thì nó là hướng chánh bắc chánh bắc là tốt nhất là hướng tốt nhất là nó là hướng phục vị nhá. chánh bắc là phục vị thì mỗi một người một mạng đều có bốn hướng sinh nhà tốt và bốn hướng xấu nhé mình chia sẻ bốn hướng tốt cho các bạn trước này nhé thì uh, quý mão 1963 là mạng này thì uh, à, quẻ mệnh là khảm hướng hướng uh, tốt nhất đó là chánh bắc là phục vị là tốt hướng thứ hai đó là chánh đông là thiên đi cũng là tốt hướng thứ ba là đông nam là sinh khí là tốt và hướng thứ tư đó là chánh nam là diên niên rất là tốt đây là bốn hướng để xây nhà cực kỳ là tốt nhé tốt nhất đó là hướng chánh bắc nhé nó theo vậy tại vì nó là nó theo với cái cung khảm của mình thì cung khảm ở đây đó là hướng ờ, chánh bắc này chánh bắc này thì là cung khảm sẽ là tốt nhất cái còn ba cái cung còn lại cũng tốt nhưng mà không tốt bằng cung khảm tại vì là nó là hợp với khỏe mạnh của chúng ta thì chúng ta lên xây nhà theo hướng chánh bắc ưu tiên cho nó là tốt nhất nhé rồi tiếp theo là bốn hướng xấu không nên xây nhà là hướng xấu đó là hướng tây bắc là ngục sát ngục sát là sáu đường hại đông bắc là ngũ quỷ ngũ quỷ sẽ quấy phá chúng ta và tây nam là tuyệt mệnh và thứ tư đó là hướng chánh tây chánh tây là hỏa hại nhé đây là bốn hướng xấu không tốt rồi thì mình đã chia sẻ xong về là bốn hướng xây nhà tốt nhất cho cho tuổi quý mão 1963 la mạng rồi thì um, nếu mà có những người mà đã xây nhà rồi mà xây nhà sai hướng thì mình sẽ chia sẻ cho bạn về vấn đề ba phương pháp để chấn chặt lại ngôi nhà và gia tăng thêm sự may mắn cho chúng ta rồi mình chia sẻ với bạn về cái hướng đầu tiên một phương pháp thứ nhất đó là mở thêm một cửa nữa mở thêm một cửa thì mở thêm một cửa nữa này thì dành cho những người nông thôn những người nông thôn đất rộng thì mới mở được cái cửa sau nhé chứ còn à, thành thị thì rất chật người đông nên không có thể nào mở thêm một cái cửa thứ hai được đó, rất là khó khăn nên là cái phương pháp thứ nhất này là dành cho người nông thôn thì các bạn á ví dụ như là à, bạn này á, ví dụ bạn đang xây nhà hướng à, hướng hướng hướng hướng hướng, hướng, à, ví dụ bắc bạn xây nhà đang là xây nhà hướng chấn tây đi hướng chấn tây thì đó là họa hại thì bây giờ bạn có thể là xây về hướng chấn động, chấn động mặt thiên y thì các bạn sẽ mở cửa ở đằng sau thì ở đằng sau thì bạn mở nhớ nhớ là mở thêm một cửa nữa hơi xéo xéo nhé đừng có đối diện như thế này đừng có song song song song như này nó sẽ không không tốt về phong thủy sẽ không tốt từ đằng trước mà nhìn cửa đất trước cửa chính mà nhìn ra cửa hậu thì sẽ sẽ là không tốt chúng ta sẽ mở xéo xéo mở cái cửa đằng sau xéo xéo nhé đằng trước nhìn vào sẽ không nhìn thấy cửa đằng sau thì nó sẽ tốt hơn về vấn đề phòng thủy chúng ta mở thêm một cửa đằng sau cửa hậu nhưng mà phải xéo với phải xéo với cửa chính thì nó sẽ tốt hơn thì cái phương pháp này thì nó sẽ cân bằng được là ngôi nhà các bạn một hướng tốt và một hướng xấu thì sẽ nó, sẽ cân bằng được ngôi nhà để ngăn chặn được những cái từ trường những cái âm bên âm khí ở ngoài vào trong nhà nó ngăn chặn được không cho vào trong nhà để hại gia chủ đó là phương pháp thứ nhất là cân bằng chứ nó cũng không có tác dụng là gia tăng thêm gia tăng thêm sự tài lộc gì cho cho chúng ta nhé nó chỉ gọi cân bằng và chấn chặt lại ngôi nhà để những ngôi nhà không tốt và cũng không xấu đó là phương pháp thứ nhất rồi phương pháp thứ hai dành cho những người ở à, thành phố thì không có thể mở thêm một cửa nữa không thể mở cửa sau được thì chúng ta có thể sử dụng đó là cái miếng thảm chạy nhà để nhé, cái miếng thảm chạy nhà cái miếng thảm chạy nhà này thì nói chung là dân miền Bắc là biết miếng thảm trải nhà dân miền Bắc thường dùng vào mùa đông để à, mua miếng thảm trải nhà thảm để cho nó cho cái nền nhà mình đi lại nó không bị nặng chân vào mùa đông thế còn dân miền Nam thì dùng miếng thảm nhà trải nhà đó để là trang trí lại ngôi nhà để lót cái nền gạch đó cũng là miếng thảm trải nhà thì xin thưa các bạn thì chúng ta mua miếng thảm trải nhà đó chúng ta trải từ cái cửa đằng trước ra vào trong từ đằng trước từ cửa chính vào tận vào vào trong luôn lót hết nền nhà luôn đó các bạn lưu ý cho mình một vấn đề rất là quan trọng một vấn đề rất là quan trọng đó là bạn là mạng ngũ hành là kim bạch kim là vàng pha vàng thì thì các bạn phải mua miếng thảm chạy nhà theo màu sắc phong thủy thì màu sắc phong thủy ở đây của bạn đó là mạng kim thì kim có nghĩa là màu vàng đó, kim có nghĩa là màu vàng là một này vào vào màu lâu đất này nâu đất này đất là màu trắng sáng nghi trắng sáng nghi nhá trắng sáng nghi thì bạn có thể mua màu lâu có thể mua cái màu miếng thảm trải nhà màu lâu cho tối tối tối một chút xíu thì cũng gia tăng thêm sự à, màu sắc của cái nền nhà hoặc là muốn chơi lỗi hơn nữa thì chúng ta mua màu vàng mua miếng thảm màu vàng cũng được trải từ cái cửa trước ra hết trong nhà luôn thì cái phương pháp dùng miếng thảm trải nhà này theo màu sắc phong thủy của bản mệnh chúng ta thì nó cũng giống như là phương pháp thứ nhất đó là ngăn chặn lại từ trường xấu có nghĩa là nó ngăn chặn được cái từ của của cái cái cái, cái, cái của cái hướng nhà xấu nó không để cho cái bọn âm binh âm khí ở ngoài nó ngọt vào nhà để hại gia chủ nó sẽ xua đuổi được ra ngoài xua đuổi được những bọn âm binh tà khí ra ngoài và phương pháp thứ hai này cũng không có tác dụng là thu hút công nhân tài lộc nhá không có tác dụng thu hút công, công gia tàn độc nó chỉ cân bằng lại ngôi nhà ngôi nhà không xấu mà cũng không tốt nó cân bằng lại ngôi nhà nhé đó về phương pháp thứ hai dành cho những người thành thị rồi cái phương pháp thứ ba này thì mình sẽ chia sẻ bạn về vấn đề đây chúng ta sử dụng về cái vật phẩm phong thủy phương pháp thứ ba này thì nó hơi tốn kém thực sự tốn kém không bao nhiêu cả chỉ vỏn vẹn tầm khoảng 10 triệu đồng là chúng ta có vật phẩm phong thủy để chấn chặt lại ngôi nhà và thu hút công dân tài lộc cho chúng ta rất cực kỳ là tốt luôn thì đây mình chia sẻ với bạn là hai vật phẩm này đây là quả cầu phong thủy này nó sẽ giúp cho chúng ta chấn chặt lại ngôi nhà tạo ra từ trường dương cực kỳ lớn để xua đuổi tà ma âm khí để nó rồi cái, cái quả cầu này còn tác dụng đó là à, giúp cho à, vợ chồng hạnh phúc gắn kết và các thành viên trong gia đình gắn kết lại với nhau luôn luôn hòa thuận với nhau nhé rất là tốt và đây là cái à, cái hang động thật ăn tím hang động thật ăn tím này có tác dụng đó là thu hút công nhân tài lộc ngoài cái công ngoài cái, cái thu hút công nhân tài lộc đem lại sự may mắn vượng tài cho chúng ta ngoài ra cái à, hang động thật ăn tím này còn một về vấn đề tâm linh còn một vấn đề đó là trừ được bùa yêu bùa ngại nhé, nó trừ được bùa ngải cho chúng ta thì xin thưa các bạn thì vật phẩm này chúng ta lên trưng bày ở đâu mình sẽ chia sẻ hai vật hai vật phẩm này có thể trưng bày được ở cái bàn làm việc chúng ta cái bàn làm việc trên bàn làm việc hoặc là bàn tiếp khách của chúng ta nhé không được để ở góc nhà hoặc là góc bếp những vật phẩm phong thủy này để ở góc nhà góc bếp rất là nguy hiểm không tốt lên đặt ở trên bàn làm việc hoặc là bàn tiếp khách của chúng ta xin thưa các bạn các bạn lên mua cho mình hai cái quả cầu này hai cái quả cầu này cái kích cỡ của nó là tương đương trên dưới 3 kg một quả và giá tiền của nó cũng trên dưới 3 triệu đồng một quả và cái hang động thật ăn tím này cũng thế chúng ta mua một hang động thật ăn tím nhé rồi chúng ta sẽ để cái quả cầu này ở, ở hai cạnh bàn nhé ở hai bên cạnh bàn còn cái hang động thật ăn tím là chúng ta để ở giữa hai quả cầu để ở giữa hai quả cầu để làm gì hai quả cầu này nó đã trụ vững rồi nó nó nó, nó đã chấn chặt ngôi nhà nó trụ vững cho ngôi nhà thì khi cái hai động thật ăn tím này đứng giữa hai quả cầu này thì nó cực kỳ là vững chắc thì nó sẽ thu hút công nhân tài lộc cực kỳ là nhiều và nó giữ tiền giữ của chúng ta cực kỳ là tốt tiền vào mà khó mà ra giống như cái két sắt tiền vào rồi là khó lấy ra lắm nhé đó thì tại vì sao tại vì nó có nhờ hai cái hai quả cầu này phong thủy này nó đã chấn chỉnh ngôi nhà nó đã tạo cực kỳ là vững chắc cho hàng hang động thạch anh tím này để đó thu hút công nhân tài lộc để đã chứa đựng được những những cái ờ, nguồn tài nguyên cực kỳ là dồi dào nhá thì các bạn cứ để ý đi thì cái cái ngôi nhà của chúng ta mà cái cái cái trụ cột nhà chính chúng ta mà càng lớn thì càng chắc đúng không thì mình xin thưa các bạn là vật phẩm này cũng thể cũng vậy chúng ta nên mua vật phẩm này thì cực kích cỡ càng lớn thì cái ngôi nhà nó sẽ chấn chặt lại ngôi nhà chúng ta càng tốt nhé về phong thủy thì càng tốt đó thì xin thưa các bạn các bạn vẫn chưa am hiểu gì vấn đề và vẫn chưa biết được những cái vật phẩm này nó nó công hiệu hữu hiệu như thế nào các bạn cứ để ý đi từ thời vua chúa từ hồi xưa người ta đã sử dụng những những những cái loại ngọc như này là ngọc tỷ ngọc ấn ngọc tỷ của hoàng thượng con dấu của hoàng thượng nó cũng làm từ ngọc này ra chứ đâu đó và những cái à, trang sức của hoàng hậu công chúa hoàng tử và những miếng ngọc bội ở, đeo ở dắt lưng quần của hoàng tử cũng là nó những miếng ngọc bội cũng là những vật phẩm này như đâu cũng là những loại đá quý này đâu thì thời xa xưa người ta đã biết sử dụng những vật phẩm này như thế rồi thì xin hỏi nó phải có tác dụng gì đó đem lại cho người ta thì người ta mới sử dụng mới bỏ tiền ra mua những vật phẩm quý này để người ta sử dụng đúng không đó thì nói chung là hiện nay ở trên thị trường Việt Nam mình thì vô vàng nó vật phẩm này đa dạng rồi nên là bây giờ thì nhà nhà phong thủy người người là phong thủy nên chúng ta cũng không phải lo ngại vì nó là hiếm nó không cực nó không có hiếm đâu ở Việt Nam mình thì rất là nhiều rồi nhé thì xin thưa các bạn thì bạn là tuổi quý mão 1963 nhé à, ngũ hành là kim bạch kim thì các bạn bạn nên sử dụng màu vàng màu nâu đất trắng sáng huy đây thì màu vàng màu đất này màu này bạn có thể mua màu vàng và màu đất thì màu các bạn nên mua cái quả cầu phong thủy này là màu vàng nha, mua quả cầu phong thủy này là màu vàng là tốt nhất Đấy, còn cái còn thật ăn tím này hai độc thật ăn tím này thì thực sự ra là nó không kỵ thằng nào cả thật ăn tím này nó không kỵ thằng nào cả nhé để chúng ta nên là nó, nó chỉ có một màu đó nó chỉ có hai màu đó là màu trắng và màu màu màu, màu tím này trắng và tím và màu à, lâu bên ngoài nhé là hàng độc thoại bằng tím là bạn nào cũng xài được nhưng riêng quả cầu là chúng ta phải lựa chọn theo phong thủy màu sắc cho chúng ta thì bạn nên chọn màu vàng nên chọn quả cầu màu vàng để sử dụng phong thủy để gia tăng thêm sự may mắn và các bạn cứ để ý đi trong các các nhà tỷ phú nhà những nhà kinh doanh lớn những nhà làm đầu tư lớn trong nhà thường thường có trưng bày những vật phẩm này trong nhà để làm gì để gia tăng thêm sự may mắn cho người ta để công dân tài lộc và các bạn cũng để ý đi trong các ngân hàng lớn trong các ngân hàng lớn người ta cũng trưng bày cái quả cầu hoặc là hai lọc thảo ăn tím là trong cái ngân hàng của ta để làm gì tạo thêm sự may mắn tạo thêm sự vững chắc của cái ngân hàng đó đó các bạn thấy không thì đó là mình đã chia sẻ xong về vấn đề là chấn chặt lại ngôi nhà nhá thì các bạn nên sử dụng những vật phẩm như thế rồi tiếp theo mình chia sẻ cho các bạn về Phật bảng mận Phật bảng mận của của, của tuổi uh, Quý Mão này thì Phật bảng mận này của tuổi Quý Mão này đó là à, văn thù bồ tát nhé à, quy mão này tuổi uh, à, sửu dần tuổi mão này là văn thù bồ tát nhé đây là vật phẩm phong thủy này đây là đó là văn thù bồ tát thì chúng ta mua màu như thế này là màu nâu đất này các bạn các bạn nên mua cho mình một vật phẩm phong thủy như thế này đó là màu mà phật bản mệnh nhé đây là phật bản mệnh của chúng ta về là màu nâu đất của phật bản mệnh các bạn cứ ra cửa hàng đá phong thủy uy tín trên toàn quốc chúng ta bảo là bán cho tôi Phật bảo mệnh của tuổi quý mão người ta tự khách người ta sẽ đưa cho mình là văn thù Bồ Tát nhé thì cái vật phẩm phong thủy về về về Phật bảo mệnh này sẽ giúp chúng ta về vấn đề đó là để về là, là, là giúp đỡ chúng ta về vấn đề đó là tiền tài thu hút công tiền tài đó, phù hộ độ trí chúng ta sẽ bình an tài qua mạnh khỏi là một thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho chúng ta tránh được những sự là nôi kéo của bạn bè sự nôi kéo của những bạn bè xấu nôi kéo chúng ta làm những việc xấu à, nó sẽ giúp cho chúng ta là cái đầu óc sẽ tỉnh táo hơn đầu óc sẽ biết suy nghĩ về vấn đề lên nặng hay không lên nhạc nó tránh được sự rủi ro về vấn đề là bạn bè xấu nôi kéo rủ dê chúng ta nôi kéo để làm những việc xấu nhé rồi còn đây là vòng phong thủy này các bạn vòng phong thủy này các bạn có thể mua màu này luôn bạn là quý mão 1963 thì bạn là, là màu màu ngũ hành là kim bạch kim thì màu vàng và màu nâu đất thì đây đây đây đây là cái màu vòng phong thủy bạn để đeo tay là vòng phong thủy đeo tay này nó là màu vàng và màu đất bạn mua màu này đó là thật ăn cái màu này thật ăn mắt hổ thật ăn mắt hổ lâu đất màu vàng lâu đất hoặc là màu vàng cũng được thì xin thưa các bạn thì bạn nên lựa chọn cái màu vòng như này các bạn đếm tổng cái số hạt vòng này là bao nhiêu và chia cho bốn mình tổng số hạt rồi chia cho bốn mà dư một hoặc hai chúng ta mới được sử dụng nhé dư ba hoặc chia hết cho bốn không được sử dụng nhé tại vì người ta nói là số 1 là sinh hai là lão ba là bận bốn là tử đó, cung sinh và cung lão là tốt nhất là số 1 và số 2 tốt nhất lấy tổng số hạt chia cho 4 dư một hoặc hai thì chúng ta nên sử dụng nhé thì mày thì các bạn nên và xin thưa các bạn là vòng phong thủy này giúp cho chúng ta về vấn đề là đeo bên tay phải có tác dụng khác nhau mà đeo bên tay trái có tác dụng khác mình xin thưa chia sẻ luôn thì chúng ta khi ví dụ như hôm nay chúng ta đi thăm người bệnh ở trong bệnh viện thì chúng ta lên chuyển vòng phong thủy này sang bên tay phải để làm gì <laughs> vòng phong thủy này nó đã được niệm chúa nó được niệm niệm chú và cái công và cái từ trường năng lượng của nó cực kỳ lớn khi chúng ta kết hợp với bên tay phải thì từ trường dương cực kỳ lớn khi chúng ta đi vào bệnh viện thăm người thân hay đi ngang qua nhà xác đi nghĩa trang hay đi đám ma hay đi tặng mộ thì chúng ta nên đeo bên tay phải để làm gì để nó xua đuổi được tà ma âm khí nó tạo từ trường dương cực kỳ là lớn để nó sẽ xua đuổi được tà ma âm khí thì xe mình sẽ không bị nó đeo bám quấy phá nhé rất là tốt khi chúng ta chuyển sang bên tay trái chúng ta đeo thì khi chúng ta đi làm hoặc đi làm ăn xa hay là đi chơi đi du lịch thì nó sẽ đem lại sự may mắn gặp gỡ được những người tốt gặp gỡ được những việc tốt và hạn chế được sự rủi ro khi chúng ta lưu thông trên đường về xe cộ nhé đó là về vấn đề cực kỳ là tốt về vấn đề vòng phong thủy xin thưa các bạn mà các bạn sử dụng hai cái vòng phong thủy như thế này thì chúng ta không nên đeo hai tay chỉ đeo một tay mua hai vòng như thế này chúng ta cũng chỉ nên đeo một tay nhé. đeo hai tay nó giống như cổng số 8 rất là xấu về phong thủy rất là xấu không không nên sử dụng cái, cái vòng hai tay và khi mua vòng như thế này mà đeo vòng hai tay thì chúng ta nên mua hai vòng mỗi một vòng là 21 hạt mỗi một vòng là 21 hạt 21 hạt đó là cùng sinh thì chúng ta đeo hai hai vòng tức là 42 hạt 42 hạt nó cũng là cung sinh nó vẫn là cung sinh Đấy. cái vòng 42 hạt mà sẽ đeo được những cái trẻ sơ sinh sẽ đeo được ở trên cổ sâu lại thành 42 hạt sẽ đeo được trên cổ người ta sẽ ví dụ là như thế đó là nó là cung sinh và người ta cũng sử dụng về cái, cái vòng để người ta những nhà sư người ta hay niệm hay niệm phật người ta cầm cái vòng trên tay đó là 4 29 ờ, rồi là 42 hay là 108 hay 100 bao nhiêu đó nhé nó để có ý nghĩa khác riêng của nó thì các bạn nên sử dụng nếu mua vòng phong thủy mà đeo mua hai vòng thì nên mua mỗi một vòng 21 hạt nó sẽ tốt nhất cho chúng ta khi chúng ta đeo hai vòng trên một tay nhé. cấm kỵ không được đeo hai tay Đấy thì nói chung là cái kênh của mình là chuyên về phong thủy tử vi trong đời thì hôm nay mình đã chia sẻ xong cho các bạn về vấn đề đó là năm sinh của một của 1963 quý mão nam mạng này nhá về vấn đề là phong thủy về phong thủy à, à, hướng nhà xây chấn chặt ngôi nhà Phật bản mệnh và vòng phong thủy và màu sắc phong thủy của chúng ta thì đó thì à, mình đã chia sẻ xong về về cái tuổi à, quý mão 1963 này thì các bạn thấy cái clip của mình hay mà ý nghĩa thì các bạn cho mình một like và nhớ subscribe đăng ký kênh để tiếp tục sẽ có video mới hay hấp dẫn tới các bạn và hữu ích mình các bạn đăng ký kênh và chia sẻ video thì cái kênh của mình sẽ được phát triển phát triển thì mình sẽ có nhiều tâm trí hơn để chia sẻ tất cả những gì về tâm linh lý số đó thì đó xin à, cũng chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ chia sẻ đăng ký kênh giúp mình nhé xin chào tạm biệt các bạn